dương liễu quán âm quán thế âm bồ tát cùng thiện tài đồng tử và long nữ tu hành ở núi phổ đà nam hải một ngày nọ có một vị tăng cầu kiến thưa quán âm bồ tát có một tăng nhân xin cầu kiến ngài mời người ấy vào đây ta nghe nói người đến trung châu truyền giáo không biết cuộc sống của người dân có tốt hay không dân tình mê muội tối tâm, tham lam hám lợi. Xin Bồ Tát từ bi giúp họ. Xa lìa biển khổ. Họ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Ta sẽ giúp họ sửa đổi hướng thiện. Các con ở đây coi sóc cho tốt nha. Dạ dân, vâng, thưa sư phụ. Quán âm Bồ Tát cưỡi mây đến núi Thái Thất ở Trung Châu. Ngày đêm hôm đó, Ngài ứng mộng cho dân chúng trong vùng nói rằng ngày mai Bồ Tát Quán Âm sẽ đi ngang qua chỗ này để điểm hóa cho những người có nhân duyên cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Ngày hôm sau, mọi người ai cũng bàn tán về giấc mộng đêm qua, thì ra ai cũng đồng thấy một giấc mộng, mọi người đều nôn nao, ai cũng mong muốn chờ đợi Quán Thế Âm. Hey, ông cũng thấy mơ y chang như vậy sao? Tôi cũng mơ thấy Hoàng Thế Âm Bồ Tát à, rốt cuộc ai mới là quá thân của quan thế bồ tát đây người thiện tâm có thể cho già này chút thức ăn được không hmm, hiện nay cũng đang hạn hán có lương thực cũng sẽ không cho bà đâu xin rủ lòng thương cho tôi chút đồ ăn để ăn đi tôi đói quá sao lại có bà già ăn xin ở đây không có xin giúp tôi đi mà thì ra hóa thân của quán thế âm bồ tát lại là một bà lão nghèo khổ xin ăn dọc đường khi ấy Trung Châu đang gặp phải nạn hạn hán, đồng ruộng khô kiệt, mùa màng thất bát. Quán Thế Âm Bồ Tát đã đi xin rất nhiều nhà nhưng chẳng được chút đồ ăn nào. Hay, người dân chẳng có mảy mây một chút lòng từ bi, chẳng trách thần Phật trách tội, thiên tài giáng xuống. Không lẽ bà lão này là quan thế Bồ Tát sao? Bà lão à, bà nói là người dân tộc này không hề có tâm hướng thiện nên phải gặp chịu thiên tai như vậy sao? Lòng trời vốn rất nhân từ. Chỉ cần các ngươi thành tâm hối cải, trời cao sẽ ngó lại thôi. Đa tạ quan thêm Bồ Tát điểm qua, xin Bồ Tát phát đại từ bi tâm, hiển thị oai thần pháp lực giáng xuống một cơn mưa để tử nguyện xây chùa, cúng dường Bồ Tát và khuyến khích mọi người quy y Phật Pháp khó có được một người lòng thành như ông. Vì mọi người cầu tình, ông hãy báo với mọi người, ngày mai vào giờ ngọ ba khắc, ta sẽ quá hiện chân thân, thi triển pháp lực làm giáng mưa xuống. Cảm tạ quan thế âm Bồ Tát. Lưu Thế Hiển đem việc mình gặp quán thế âm Bồ Tát nói với tất cả mọi người. Mọi người nghe nói bà lão ăn xin chính là Bồ Tát, đều nửa tin nửa ngờ. Quả nhiên lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Bồ Tát thị hiện sao chỉ có ông nhìn thấy vậy? Đích thị là bà lão ăn xin đó. Ôi, bà ấy là quan thế âm Bồ Tát. Cảm, tạ quan thế âm Bồ Tát cho chúng con cơ hội sửa đổi sám hối. hối. Sau, Sau này chúng con nhất định sẽ vui ưa làm thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát. Mưa xuống rồi Mưa rồi Mưa rồi Mưa kìa Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho dân Đúng là Bồ Tát tốt thật Cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát Chúng con nhất định sẽ rộng tuyên dương ân đức thực hành từ bi hướng thiện Từ đó người dân ở Trung Châu tin thờ Phật Pháp rộng hành ân đức Lão ba ba, để con giúp người gánh củi à, Cảm ơn chàng trai trẻ Lưu Thế Hiển xây dựng một ngôi chùa trên núi Thái Thất, bên trong thờ phượng Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm tịnh bình dương liễu. Lần này, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Dương Liễu Quán Âm.